Xem nó tạo ấy không? Xem nó Được rồi, nó chảy ra này là được rồi. Quan trọng là bây giờ nó chảy ra để xem Đúng rồi, xem. Nó là bao nhiêu? À, đúng rồi. Nó đầy lên là nó là bao nhiêu? Nó đầy là bao nhiêu? Và quan tâm rồi. Và nó có nổ đúng rồi. Bởi vì hôm trước là cái kia là nó nó ục lên và nó ục lên. À, con này mất luôn rồi. Mất lên hết mà nó xả này ra thì chắc nó xả dầu nó dầu nó ở trên kia bây giờ nha em ơi anh tưởng khóa ở đây sẽ khóa không khóa không khóa không khóa, không khóa, không khóa gì à. cả cứ để nguyên rồi. để hệ thống tự do rồi rồi rồi cần thiết bắt đầu mình mình khóa rồi rồi ok vậy rồi căng mình khóa rồi bởi vì ác nó cho ác nó ra bớt đi thì lúc rồi cảm ơn cảm ơn vậy như này thì có xa đâu hôm nọ nó xui lên phát là chứng tỏ là dầu dính nước đúng không đấy bỏ bỏ cái này vào cho nó ấy không xem lượng dầu ấy ra bao nhiêu hôm nọ nó xui ấy luôn mẹ xui à. đúng rồi có thể ra hết đi có này ra hết đi dừng thẳng đi như thế này thì không có đề gì có từ chưa anh từ từ có thể vô cho hết không cho ra coi ra hết đi Đấy, xong không phải không có Đúng rồi, nó phải không có bọt như này mới ok. đấy khí nó thoát ra đấy Vâng. Đúng rồi, áp trên kia về mo hết rồi. Chưa, chưa khóa. Vẫn để nguyên hệ thống đấy. Đây em, đấy tắt máy đột ngột đấy mất điện đột ngột đấy ờ à, thế thôi nhưng mà nó chỉ mức thế này thôi mà ông nọ dầu dính nước lâm ra nó sùi bọt lên như xà phòng hôm nay thì đấy xả tự nhiên đấy mất điện tự nhiên luôn đấy Bật điện thoại đâu mà mẹ rung lượng nhiều Đâu của em ra gửi cho con 4 phút đây là hơi dầu. Dầu hơi chạy không có đúng không? nó vẫn còn khí đấy em à, còn khí đấy à đúng rồi nó nở ra mà em nóng nó nở lên

không vấn đề là hôm nọ nó ục nó tạo bọt vì cái dầu kia nó dính nó, nó dính nước cái này đắp vào nó sẽ hết khói này cái này cũng là nó hơi nước ừ. nó nóng quá thì nó chảy lên thì hơi nước à hơi không khí nó vào hơi dầu đấy hơi dầu đấy em ạ về cơ bản đắp đậy vào thì là nó không tập trung mà nó sẽ tản ra các lỗ Đúng rồi. nguyên lý cấu tạo nó sẽ không bao giờ hết được hơi này Đúng rồi anh nói thật sự luôn thì bẻ bọn trách địa và môi trường hai Orion nó chỉ cần ngửi mùi này anh khẳng định là thì bẻ đéo đồng ý mình đéo tính toán trước cái bài này phải làm như ba một chiều nữa mà một chiều này à cũng có gì chạy chiều ngược lại kìa ngon. nóng nó, nó dầu nó đang đỏ ra mà có hơn 200 lít thôi về cơ bản nhá nguyên lý cấu tạo này nếu mà như thế này không phải hồi này mà đường nước nó đun sôi đi lên đi xuống lúc nào cũng bốc hơi kiểu này đúng rồi bác ừ, lúc nào lúc nào cũng lúc nào cũng phải như này mà. nếu mà được đảm bảo nhiệt độ qua là cái bể cùng là nước ờ, tinh tinh khiết à, nước, tinh khiết. kín mà cái cái mùi nước nó sẽ gọi là cái nước kia bọn em phải lấy nước lọc ấy ừ. em có thấy, có thấy nước mà thực ra cái này thì cũng mỗi lần ờ, hai chẳng hai ừ. không em có thấy hơi nước nó bay ra đâu không có Trời. thì hơi Đó. nước nhưng mà cái hơi nước này nó không phải là nó, nó không có mùi mùi như này Rồi. được chưa mà cái tỷ lệ hơi nước này không phải ngu nghi ngút như loại này rồi. được chưa bây giờ làm một cái ống ờ, cho nó thoát ra ngoài thôi không nếu mà làm thoát ống lại phải ụp này ông hút ra hút ra sẽ mất nhiệt mất ống nhiệt nó, để nó tự nhiên chứ bác để nó chảy tự nhiên chứ để nó thoát tự nhiên thôi cho nên là các cái hãng này là hơi thôi mà các cái hãng nha các cái máy mà nó liên quan đến cái uv dầu mỡ là bao giờ kiểu nó phải có chùm này đây đâu anh này đẩy hết ra ngoài như này mình không tính toán được cái cái này là tại vì mình là cứ yêu cầu phải nhét vào trong này nó mới khó cho bọn em thì bây giờ mình ờ, làm một cái ống mình cho nó thoát hơi bởi vì cái này nếu mà là dầu lại lên nó nguội nó lại chảy lại thùng dầu thì nó không bị hao dầu nó lại thoát lại thoát hơi ra được ngoài Đó. thì là phải để cái thùng này ra ngoài thì là cái lỗ đấy là vẫn buộc phải lắp trên nắp này thì mới thoát được hơi nhưng mà mình cứ đài là nhét vào đây thì nó mới khó nhá Vâng. vâng. Đây ra khí. ra khí, đây là ra khí. Cái này là hôm nay nó không được lên, nó được bọt lên. Bây giờ nhá, phong cái này nhá, sẽ chạy một chương trình nữa là như này. Vẫn cho chạy máy. Chạy máy lên, cho quả lô chạy. Sau đó là tắt quả lô trước và cho máy này chạy lên đều sau khi đấy để xem nào lúc bấy giờ tắt máy tắt máy cái cái này nó có cục như này nữa không để lên cái quy trình chạy máy của mình nghĩa nào vừa nãy là mất điện đột ngột bây giờ là mình dừng máy anh nhìn đúng không dừng máy thì là mình sẽ tắt quả lô còn hệ thống này nó vẫn cứ chạy vâng ghê nhất là ghê nhất là mất điện đột ngột xong rồi là cuối cùng trước sáu kiến rồi